Chào mọi người, thì nay anh cùng với em và đi qua cầu lạnh để xem xe. Dạ. để sắm xe phụ trợ để có phương tiện để quay à, xe này mới mua em biết không vậy à. xe này là người ta mua cho để tôi review xe quay lên youtube mới bán được cái kênh mua được chiếc xe mà xe này là future không phải fi mua giá 37 triệu ờ. dạ à, nhỏ này mới mua đó đứng này đứng quay review xe review xe lèo bắt nhé Thôi anh cắt con gà cho em đi anh Cột, cột đi cắt cổ nha Hả? Cột đi tao quay hồi nó cắt cổ Em đâu nước em hết nước rồi chị ơi Hả? Cái bụng hết nước rồi mà cái con cua đi hư nữa cái cây á Cắt con gà để uh, ờ, mần thịt gà liên quan xe mới Hả mập? Ra hả rồi, là cắt nước nữa rồi đó, đó người nhôm đó đây người nhôm uhm. người nhôm tối ngày em ăn uống gì chăng á ơi à. bẻ cái sữa đủ vô hầm gà đi được không ta được sữa đủ vô vịt mình cắt ra hầm luôn ừ đúng rồi đó ờ cái giỏ nó lâu rồi không có lên gì được không sẽ chặt chậu khi ta lại bạn bè của ba lại câu chặt hổng con sợ ông đem rồi đó đó phải cửa này không có giờ dạ, tính ra vô chị ơi kéo cái quần ra cũng phải nhảnh nhảnh mà cái quần review xe này chơi xe SH1 à, gì à? cái vậy làm giấy thôi nó kêu thợ làm luôn rồi làm mày bán bắt nó gọn đấy, đâu có gì được bắt cái gì bây giờ nó dây điện nó không tới mình nói mà nó làm gì cái đi nó đánh không lo